dòng ờ, bất động sản ờ, đang ở trong một xu hướng theo cái phân tích và quan sát của Dũng thì ở đây là mới trong những dòng cổ phiếu đang gì ạ à, có những cái xu hướng điều chỉnh khá rõ nét và hôm nay chúng ta cần phải phân tích làm rõ hơn là tại sao có lý do gì khiến các cổ phiếu dòng ờ, bất động sản đang còn trong xu hướng giảm và nhà đầu tư nên chúng ta có nên tiếp tục nắm giữ hay là chúng ta nên tiếp tục tích sản trong quá trình trong thời gian tới không hello xin chào anh chị em và các bạn đã có mặt trong cái buổi uh, tối hôm nay nếu chị em đang uh, nghe rõ thì hãy comment số 1 ạ anh chị em nghe rõ thì hãy comment số 1 vào hộp chat để chúng ta chào nhau trước khi chúng ta bắt đầu chương trình của buổi tối ngày hôm nay anh chị em nghe rõ không ạ Hello, chúng ta nghe rõ không ạ? Nếu anh chị em nghe rõ thì hãy comment số 1 ạ. Hello xin chào anh chị em và các bạn trong Hello Nghe rõ chưa Hello, nếu anh chị em nghe rõ comment số 1 ạ, à, nghe rõ thì comment số 1. Ok, xin cảm ơn ạ, à, xin cảm ơn. À, xin chào anh chị em và các bạn, à, hôm nay chúng ta sẽ đến với cái chủ đề đó là dòng cổ phiếu gì ạ? À? dòng cổ phiếu bất động sản xu hướng cổ phiếu bất động sản trong thời gian tới sẽ như thế nào với quan sát cũng như là theo dõi tình hình về kinh tế vĩ mô cũng như là à, quy luật cung cầu thì à, hôm nay Dũng sẽ phân tích cho chúng ta góc nhìn về cổ phiếu bất động sản dựa trên gì à, các quy luật cung cầu à, bao nhiêu chị em đã học được cái gì ạ à, quy luật cung cầu trong cái buổi tối hôm qua mà chúng ta thấy là rất tuyệt vời comment số 10 đúng không ạ tức là hôm qua có một chương trình Dũng uh, có giới thiệu với anh chị em đấy là làm sao để chúng ta có thể nhận biết được quy luật cung cầu làm sao để chúng ta hiểu rõ rằng là cách để một cổ phiếu nó tăng cách để chúng ta hiểu rõ là cái, cái cổ phiếu đó nó được gì à, hình thành như thế nào nó được gì à, phát triển như nào chúng ta gọi là một cái quy luật à, cung cầu đây là quy luật rất quan trọng mà nhà đầu tư cần phải biết được và hôm nay chúng ta dành cái gì ạ à, dành cái chiến lược nghiên cứu về quy luật cung cầu với cổ phiếu bất động sản để anh chị em có thể nhìn rõ hơn về quy luật cổ phiếu bất động sản trong thời gian tới nó diễn ra như thế nào cái điều đầu tiên chúng ta cần phải theo dõi đó là gì ạ à, ở đây chúng ta hiểu đơn giản đó là nếu mà cung mà vượt cầu cái số lượng mà cung vượt cầu thì về cơ bản cổ phiếu sẽ có xuống giảm ngược lại cung mà gì ạ lớn hơn cầu cầu mà lớn cung thì cơ bản chúng ta sẽ thấy là cổ phiếu có xu tăng tuy nhiên để chúng ta làm rõ cái phần này thì anh chị em có thể chia sẻ chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết không ạ hãy chia sẻ video này cho nhiều người khác được biết bởi vì Dũng biết là đây là một video cực kỳ quan trọng có thể quan trọng nhất trong cuộc đời của mỗi chúng ta nếu chúng ta đã bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán bởi vì khi mà chúng ta không hiểu thị trường chứng khoán thì chúng ta không hiểu rõ rằng là cái quy luật này nó vận động ra sao và đây chính là cái nguyên nhân dẫn đến bị thất bại của tất cả các nhà đầu tư ở đây chúng ta sẽ nhìn về hai cái gì ạ hai cái à, đường đó là đường thứ nhất là đường giá là có xu hướng gì ạ đây là đường không giá cũng xuống tăng đường thứ hai là đường khối lượng và chúng ta biết rằng là đường cung tức là khi mà cái cung mà được bán ra theo cái khối lượng này ở theo cái chiều ngang này thì chúng ta thấy rằng là thì điều gì diễn ra điều gì diễn ra chúng ta thấy là giá có bắt đầu xuống giảm giảm xuống tức là khi mà cung bán ra thì giá có xuống giảm xuống ngược lại có nhu cầu bắt đầu tăng lên đây chúng ta gọi là đường cầu nếu nhu cầu tăng lên khối lượng tăng lên thì chúng ta thấy là giá bắt đầu có xu hướng tăng đấy là góc độ để chúng ta nhìn rõ Vậy để làm thế nào để chúng ta thấy là để cho cổ phiếu có thể tăng được thì hôm nay chúng ta nói nhanh để chúng ta có thể hiểu đơn giản một là chúng ta cái đường cung này chúng ta sẽ giảm khối lượng nhỏ đi ạ khi mà khối lượng nhỏ đi giả sử đi nếu mà trong trường hợp thời điểm này lượng cung chỉ phân phối ra một lượng nhỏ như này và cái lượng cầu có thể kéo lên ở phía trên này thì giá chúng ta thấy là giá ở mức rất là cao chúng ta có thể nhìn thấy rõ ở trong cái biểu đồ này ờ, đó là gì ạ khi mà cái lượng cầu mà chúng ta lại nhỏ bán lượng cầu thu mua rất là nhỏ nhưng lượng cung thì bán ra rất nhiều thì cổ phiếu sẽ gì ạ giá cổ phiếu sẽ ở mức thấp đấy là góc độ ở trong cái biểu đồ này thì uh, không có cái phần vẽ để cho chúng ta nhìn rõ hơn thế câu chuyện ở đây chúng ta sẽ rằng là nhà đầu tư tạo lập sẽ gì ạ làm sao để thu gom số lượng cổ phiếu nhiều nhất nhiều nhất ở trong quá trình tích lũy để làm sao khi mà cung ra thì lượng cổ phiếu ở mức nhỏ giọt. Ngược lại, khi mà để làm sao cái nhu cầu của nhà đầu tư nhỏ lẻ, đầu tư cá nhân có thể tăng lên thì lúc này họ sẽ đưa ra những thông tin tích cực khiến cho cái nhu cầu của các nhà đầu tư cá nhân, nhà đầu tư nhỏ lẻ sẽ tăng rất mạnh. Đó chúng ta đã tạo ra một nhu cầu tăng lớn. Lượng cung thì thấp, lượng cầu thì nhỏ khiến cho cổ phiếu bắt đầu tăng bởi vì khi chúng ta mua ở trong cái giai đoạn đường cung gì ạ? Đường cung thì ít cái số lượng ở trong một đoạn rất là ngắn. Trong khi đó nhu cầu thì cứ mua là thắng, mua là thắng thì chúng ta thấy là nhu cầu ở, ở phía trên là tăng rất lớn và nó khiến cho cổ phiếu tăng rất mạnh. Nó làm cho cổ phiếu tăng rất mạnh và cái chiến lược này là gom cổ phiếu ở giai đoạn tích lũy ở trong giai đoạn mà kích thích cổ phiếu lên thì nhà đầu tư tổ chức sẽ marketing sẽ tạo ra những thông tin tích cực trên báo chí trên các group kín group hỏng lúc hở khiến cho cổ phiếu tăng mạnh ngược lại trong chu kỳ giá giảm thì lượng cung bắt đầu bán ra rất là mạnh nhu cầu thì gì ạ à? nhu cầu thì yếu lượng nhu cầu thì yếu và các thông tin tích cực để kéo cổ phiếu đi lên ở mức thấp nên khiến cho cổ phiếu không lên được và chúng ta thấy là lượng cung lại tiếp tục bán ra nhu cầu lại tiếp tục yếu đi khiến cho cổ phiếu lại tiếp tục giảm mạnh trong khoảng thời gian rất là dài bao anh chị em đã hiểu được cái nguyên lý cơ bản của cái phần này có thể comment số 1 đây là một phần rất là cơ bản để giúp chúng ta định hình được rõ cổ phiếu định hình được rõ cổ phiếu của chúng ta định hình được làm thế nào để chúng ta có thể hiểu rõ được một cổ phiếu gia tăng, một cổ phiếu đi lên được, nó cần phải có cái lượng cung cạn kiệt. Lượng cung cạn kiệt là một trong những cái yếu tố quan trọng. Làm thế nào để có lượng cung cạn kiệt? Như chúng ta biết rằng là họ sẽ gì ạ? À, dùng các nhiều tài khoản khác nhau, nhiều gì ạ? À, nhiều sử dụng nhiều margin ở trong những tài khoản khác nhau. Ví dụ như chúng ta thấy hiểu đơn giản là FLC đó là về công thức là họ mở 450 tài khoản để thu gom các cổ phiếu và sau đó margin với số tiền rất là lớn lượng lớn đây là cách để họ tạo ra một nhu cầu à, tạo ra thu hút một cái lượng cung rất là lớn khi họ nắm rõ một cái lượng à, nhu cầu họ thu hút cái cổ phiếu rất là nhiều rồi thì lúc họ phân phối ra một tỷ lệ nhỏ đó là một trong những cái lý do khiến cho chúng ta thấy là họ gom được một lượng cổ phiếu rất là lớn sau đó thì gì ạ vì lượng cung bán ra rất là nhỏ và thông tin tích cực lại tiếp tục diễn ra thông tin tích cực lại tiếp tục được nhồi nhét vào thị trường và cổ phiếu lại tiếp tục gia tăng nó giúp cho nhà đầu tư cá nhân chúng ta thấy rằng là mua là thắng mua là thắng và tiếp tục thông tin gì ạ tiếp tục thông tin được kéo lên khi mà các thông tin được đưa ra thì cổ phiếu lại tiếp tục lên và điều chỉnh tiếp tục lên lại điều chỉnh và sau đó lượng cổ phiếu sẽ gì ạ à? bắt đầu nhà đầu tư lớn bắt đầu bán ra vậy khi nhà đầu tư bán ra lớn bắt đầu bán ra thì nhu cầu thì ở đây chúng ta nói là nhu cầu bắt đầu thấp đi lượng cung lại bán ra rất mạnh nhu cầu thấp đi lượng cung bán ra rất mạnh nên cổ phiếu không có giá rẻ mà tiếp tục lao dốc về đáy của chu kỳ tiếp tục lao dốc về cái đáy của chu kỳ cổ phiếu nên đây là một trong những nghịch cảnh và chúng ta thấy rằng là lý do tại sao à, nếu chúng ta nhìn về các cổ phiếu bất động sản Dũng sẽ không nói một cái cổ phiếu nào để chúng ta có thể hình dung mang tính chất rằng tại vì ở thời điểm này nó mang tính như vậy cả cái điều đầu tiên chúng ta thấy là bao nhiêu bạn thấy là cái xu hướng cổ phiếu bất động sản xuống trung hạn giảm xu hướng dài hạn giảm và xu hướng ngắn hạn giảm comment số 5 ạ. Nếu các bạn nhìn thấy ở trong cái biểu đồ kỹ thuật chúng ta có thể nhìn thấy điều này thì các bạn có thể comment số 5 ạ. À. Biểu trong biểu đồ kỹ thuật trung hạn giảm, ngắn hạn giảm và dài hạn giảm. Đấy là chúng ta nhìn thấy để chúng ta đó là để chúng ta chỉ cần quan tâm đến các đường trung bình. Quan tâm đến các đường trung bình đường trung bình 200 nó nằm đường với trung bình 150 nó nằm dưới đường trung bình 200 đường trung bình 200 nó nằm dưới đường trung bình 50 đường trung bình 50 nó nằm dưới cái đường trung bình 20 đó chúng ta gọi là xu hướng giảm trung hạn giảm ngắn hạn giảm dài hạn giảm và khi chúng ta thấy một cái đường trung bình giảm dài như vậy thì cái việc mà gì ạ chúng ta thấy là thông tin bắt đầu bơm ra đầu tiên chúng ta sẽ thấy là nhà đầu tư tổ chức họ đã bán ra một lượng rất là lớn trong một xu hướng dài trước đó vậy nhu cầu của nhà đầu tư tổ chức họ có mua vào lúc này không ạ hello theo các bạn nhà đầu tư tổ chức họ có mua cổ phiếu vào lúc này không ạ điều đầu tiên chúng ta sẽ nhìn thấy là họ sẽ không mua vào trong lúc này bởi vì lúc này họ cần phải gì ạ đạp họ cần phải đưa ra các thông tin xấu để khiến cho cổ phiếu giảm sâu nhất và về vị trí thấp nhất. Với các nhà đầu tư cá nhân chúng ta sẽ có phản ứng sao? Chúng ta thấy nhiều cổ phiếu giá rẻ chúng ta mua vào. Chúng ta thấy nhiều cổ phiếu gì ạ? À? Được chiết khấu, được định giá thấp hơn thị trường ở trước đây chúng ta mua vào và dẫn đến chúng ta bị thua lỗ nhiều lần, nhiều lần và chúng ta thấy là không có cơ hội để lấy lại toàn bộ số vốn chúng ta mất. Nhưng quan trọng chúng ta đang thấy ở đây ngân hàng nhà nước ngân hàng nhà nước đang đưa ra một số các giải pháp về kinh tế vĩ mô điều đầu tiên chúng ta có thể thấy rằng là rủi ro về bất động sản rủi ro về bơm tiền cho tín dụng bất động sản đang à, rất là lớn nên chính vì vậy ngân hàng nhà nước bắt đầu gì ạ thắt chặt tín dụng và không bơm tiền ra chúng ta biết rằng là trái phiếu của gì ạ trái phiếu của các tổ chức tín dụng đặc biệt là gì ạ trái phiếu phát hành cho các cổ phiếu bất động sản nó về các bản chúng ta thấy có ba không một là không tài sản bảo lãnh thứ hai là không thiếp hạng tín dụng và thứ ba là gì ạ không đảm bảo lãnh không có gì ạ xếp hạng tín dụng và đặc biệt là không có không có um, đúng không lại không nhớ nhưng về cơ bản chúng ta có ba cái gì ạ cái mà đặc biệt là khi mà phát hành trái phiếu và trái phiếu phát hành thời điểm này nó ở mức rất là cao và đặc biệt nó phải đảm bảo gì ạ tài sản nó bảo là có phải tổ chức xếp hạng tín nhiệm và đặc biệt là nó phải có gì ạ đảm bảo sự rủi ro và khi mà cái sự rủi ro nó đang ở mức cao nên cái việc mà phát hành phát hành trái phiếu cho cổ phiếu bất động sản thời điểm này nó cũng rất là gì ạ lãi suất lợi suất rất là cao nên việc mà gì ạ nhà nước vừa lại gì ạ nhà nước vừa không cấp tín dụng hoặc là hạn hạn chế việc cấp tín dụng cho bất động sản đấy là một cái gì ạ hạn chế việc cấp tín dụng cho bất động sản đấy cái điều đầu nhất là vậy cái thứ hai là lãi suất ở ngân hàng đúng không không các ngân hàng thì không cho vay mà lại tiếp tục xây dựng tiếp tục là gì ạ tiếp tục lại siết chặt thì vấn đề ở đây chúng ta thấy là các nhà đầu cơ các nhà đầu cơ hoặc là giá bất động sản có xu hướng giảm và khi có xu hướng giảm thì về cơ bản nhà đầu tư họ gì ạ đặc biệt các nhà đầu cơ họ bán ra nhà đầu cơ lại bán ra các nhà đầu cơ lại tiếp tục bán ra vì khi các nhà đầu cơ bán ra nó khiến cho giá bất động sản giảm và đặc biệt là gì ạ khi bất động sản giảm thì nhà đầu tư lại bị thua lỗ bị thua lỗ họ lại gì ạ bị thua lỗ thì họ lại tiếp tục bán ra thì bán ra thì nó dẫn đến gì ạ lại gì ạ cổ phiếu lại bất động sản lại giảm và giảm họ thua lỗ thua lỗ nên việc mà cổ phiếu bị giảm khiến cho các nhà đầu cơ họ cần phải bán mạnh hơn và khi họ bán mạnh hơn thì điều gì diễn ra khi họ bán mạnh hơn thì khiến cho giá bất động sản giảm mạnh nên ở đây chúng ta thấy là các cổ phiếu đầu cơ trong cái nhóm ngành bất động sản sẽ bị ảnh hưởng vì cái nhóm đầu cơ trong bán nhóm ngành bất động sản ảnh hưởng và đặc biệt là các cổ phiếu ngành bất động sản phát hành trái phiếu bừa bãi trong thời gian vừa qua mà không tài sản bảo lãnh thì thời gian vừa ra vừa tới đây sẽ gì ạ à? về cơ bản sẽ bị kiểm soát đặc biệt vì kiểm soát đặc biệt đúng không ạ <coughs> đúng rồi ở đây có một bạn chia sẻ đúng là chính xác đó là không tài sản không xếp hạng tín dụng, không bảo lãnh thanh toán và không tài sản đảm bảo. Vậy khi mà chúng ta thấy những cái điều này nó đang diễn ra và chúng ta thấy là nếu phát hành thì bị nhà nước thì à, soi thậm chí là à, truy cứu trách nhiệm hình sự. Cái điều thứ hai là không vay hoặc là vay các ngân hàng thương mại thì bây giờ lãi suất rất là cao. Cái thứ ba là nhà đầu tư thì khi mà giá bất động sản nó có xuống giảm thì nhà đầu tư sẽ không mua vào nên cái việc để thanh khoản sẽ dần dần sẽ giảm đi và cái cuối cùng là các nhà đầu cơ họ bị thua lỗ khi các nhà đầu cơ bị thua lỗ thì họ gì ạ họ tiếp tục bán ra khi các nhà đầu cơ họ thua lỗ thì họ tiếp tục bán ra và khi họ bán ra thì nó khiến cho các dự án sẽ bị treo lên và đó chính là giá bất động sản có thể bị ảnh hưởng trong thời gian tới và đây là lý do chúng ta biết rằng là nhiều cổ phiếu bất động sản tới đây sẽ là chúng ta sẽ nhìn thấy tất cả cổ phiếu bất động sản đặc biệt là những cổ phiếu bất động sản tăng mạnh trong thời gian tới nó có thể bị ảnh hưởng rất là mạnh nên nếu các bạn đang tham gia cổ phiếu bất động sản hoặc là nếu các bạn đang nắm giữ cổ phiếu bất động sản mà tiếp tục mà có góc nhìn chúng ta gọi là thiệp cận tức là cổ phiếu về 502 nghìn hay bao nhiêu đó như năm 2017 thì đó là câu chuyện chúng ta cần phải xem lại Dũng có có chia sẻ một cái cổ phiếu ngành bất động sản cách đây khoảng độ 3 tháng bao nhiêu bạn nhìn thấy là có một video của DVD chia sẻ cổ phiếu bất động sản trong vòng 3 tháng thì nếu chúng ta nhìn về cái bất động sản trong vòng 3 tháng thế thời điểm hiện tại thì giá bất động sản sẽ đi về đâu nhưng hôm nay Dũng lại muốn chia sẻ chúng ta lần thứ hai để các bạn thấy là dù cổ phiếu bất động sản nó đang rẻ hơn rất nhiều so với cách đây 3 tháng nhưng tuy nhiên thì không phải gì ạ không phải là khi nó rẻ như thế này chúng ta mua vào chúng ta bị ảnh hưởng bởi vì nếu các bạn nghiên cứu về gì à, nguyên lý phản tức là trong cái đầu tư chứng khoán chúng ta gọi là phản hồi nguyên lý phản hồi đó là khi chúng ta nguồn cung không cầu thì gì ạ à? cầu thì không có nhu cầu tham gia các thông tin nhu cầu thì không có nhu cầu tham gia không có cầu tham gia các thông tin thì gì ạ à? các thông tin đưa ra ở đây chúng ta gọi là là, gì ạ à? nhiều thông tin khi đưa ra nó mang tính chất là tiêu cực nên nhu cầu nó tiếp tục suy giảm nguồn cung tiếp tục bán ra bởi vì nhà đầu tư mua là lỗ mua là lỗ giá bất động sản giảm thì tiếp tục gì ạ à? cổ phiếu lại khi mà giá bất động sản giảm khiến cho các cổ phiếu đầu cơ bị thua lỗ hoặc là khiến cho các ai đó mua bất động sản đầu cơ bị thua lỗ áp lực lãi suất ngân hàng cao nên khiến cho nhu cầu lại tiếp tục bán ra và khiến cho cổ phiếu lại tiếp tục giảm trong cái đường giá này tiếp tục giảm mạnh và nguồn cung lại không ai bán ra tức là nhu cầu không ai bán ra và nguồn cung lại tiếp tục bán ra mạnh và đó chính là nguyên nhân dẫn đến cổ phiếu bất động sản có xu hướng và chúng ta có thể nhìn thấy ra. đấy thế thì chúng ta sẽ thấy là vậy đây là một cái đây có phải là kỹ thuật không cả nhà ơi ạ à? đây nó là quy luật cung cầu đây là quy luật cung cầu vậy quy luật cung cầu nó là kỹ thuật hay nó là cái gì ạ à? nó là một cái quy luật quy luật thì nó luôn đúng vậy cá mập ở thời điểm này họ mua hay là bán và nếu cá mập mua thì chúng ta cần phải điều gì diễn ra cá mập họ mua ở khu vực nào vậy quy luật cung cầu họ sẽ biết chúng ta mua ở vùng nào đúng không ạ khi mà chúng ta nhìn thấy quy luật cung cầu và chúng ta đi ngược quy luật cung cầu thì đấy chúng ta giống như là quy luật nhân quả chúng ta đi ngược quy luật nhân quả hoặc là chúng ta gọi là quy luật gì ạ à? nỗ lực thành công chúng ta đi ngược quy luật nỗ lực thành công vậy nguồn cung thì đang bán ra ví dụ như hiện tại chúng ta thấy là Techcombank đang có một lượng hàng bán ra rất lớn khi mua gì à, các dự án của Vingroup và đang được phân phối từng phần ra rất nhiều trong thời gian tới tức là nguồn cung thì tăng rất lớn đó là chúng ta gọi là bất động sản uh, chung cư vậy khi mà chúng ta có bao nhiêu nhu cầu thì nguồn cung đáp ứng hết và thỉnh thoảng nó tạo ra những con sóng ở một phía A phía B nào đó khiến cho nhà đầu tư tưởng rằng là khi chúng ta mua vào chúng ta sẽ được hưởng lợi tuy nhiên thì việc mà cổ phiếu cái lượng cung bán ra và được lượng cầu hấp thụ bởi vì nhà đầu tư tổ chức họ biết họ phải cung ra bao nhiêu nhưng khi đến một thời điểm nào đó thì giá cổ phiếu giảm mạnh nhà đầu tư tổ chức bán ra, nhà đầu tư bị thua lỗ bán ra, các thông tin tiêu cực lại tiếp tục đưa ra và bản thân là nhà đầu tư họ vay lãi suất ở mức cao. Khi họ vay lãi suất ở mức cao, nếu họ không bán họ chịu áp lực rất là lớn. Nên hàng tháng những hàng tháng họ phải trả lãi suất với lãi suất rất là lớn. Nên việc họ tiếp tục bán ra làm cho nhu cầu làm cho nguồn cung thì gì ạ à, tiếp tục tăng lên nhu cầu thì vì nhà đầu cơ lại không tiếp tục bán ra nên nhu cầu lại gì ạ à, tiếp tục co lại và đó chính là lý do một quá trình giảm mạnh khiến cho nhiều nhà đầu tư nghĩ rằng là mua bây giờ để đợi năm 10 năm chúng cổ phiếu sẽ lên nhưng nếu mà trong trường hợp khoảng 3 tháng nữa trong trường hợp khoảng nửa năm nữa chúng ta mua vào thì chúng ta cũng có thể biết rằng là cổ phiếu khi nào tạo đáy và khi nào cổ phiếu nhóm đấy tạo đáy thì chúng ta sẽ có một kịch bản để chúng ta viết nên là làm thế nào để biết cổ phiếu bất động sản tạo đáy thì các bạn hãy gì dạ, à, nhớ là bấm kênh của Quang Dũng để các bạn nắm rõ được khi nào cổ phiếu bất động sản tạo đáy vậy khi mà đạp xuống chúng ta sẽ có rất nhiều các gì dạ, à, tín hiệu về quy luật cung cầu để chúng ta có thể biết rằng là cổ phiếu đang ở góc độ nào vậy bao nhiêu bạn thấy rằng là nếu mà chúng ta học một cái chương trình như tối hôm qua thì các bạn có thể phân biệt xem rằng là cái việc mà cổ phiếu đang được các tổ chức bán ra và hay là cổ phiếu đang được các tổ chức mua vào phát hiện một cách đơn giản và phần lớn các nhà đầu tư ở đây chúng ta không biết được cái điều này và chúng ta vẫn nghĩ rằng là đây là cơ hội để mua vào cổ phiếu và khi chúng ta mua vào cổ phiếu lại tiếp tục bán ra và đó chính là nguyên nhân dẫn đến gì ạ chúng ta mất tiền nếu các bạn có thể quan sát hôm nay là cái phiên uh, Dũng chia sẻ với cộng đồng của mình đó là gì ạ những cổ phiếu về dầu khí hôm nay chúng ta làm gì ạ nếu hôm nay chúng ta nói về các cổ phiếu dầu khí chúng ta nói gì ạ đó là thời điểm chúng ta cần phải thoát ra đó là thời điểm chúng ta phải chốt lời thế thôi ạ hôm nay chúng ta chốt lời các cổ phiếu dầu khí bao nhiêu bạn đã hôm nay chúng ta mua cổ phiếu dầu khí nhưng hôm nay ờ, với cái việc mà cổ phiếu dầu khí có thể tăng vào thời gian tới nhưng hôm nay là thời điểm chúng ta chốt lời có thể trong một tuần nữa hai tuần nữa ba tuần nữa chúng ta có thể mua vào sau những cái việc mà chúng ta chốt lời trong hôm nay đó là chúng ta hiểu rõ là quy luật cung cầu chúng ta hiểu rõ thời điểm nào chúng ta phải thoát ra có thể ngày mai ngày kia chúng ta lại có một cái dòng khác để chúng ta tham gia nên chính vì vậy đó là xu hướng dòng tiền vậy đầu tư mà không nắm rõ được xu hướng dòng tiền điều gì diễn ra không nắm rõ được xu hướng dòng tiền đó là nguyên nhân của chúng ta có thể thấy là chúng ta bị thua lỗ rất là nặng trong một cái khoảng thời gian rất dài nhiều nhà đầu tư nếu chúng ta không hiểu rõ rằng là cái bí quyết để thành công trong đầu tư chứng khoán đó là nhận rõ cảm xúc chúng ta chỉ có nhận rõ cảm xúc để chúng ta nhận biết chúng ta gì ạ à, quản trị nó chúng ta không thể quản trị cảm xúc nếu chúng ta không biết rằng gì ạ à, nhận biết đó cái điều thứ hai chúng ta cần phải rõ kỷ luật vậy trong kỷ luật chúng ta phải nắm rõ được làm thế nào để chúng ta kỷ luật và để có kỷ luật được chúng ta cần phải đưa vào phía trong đó là gì ạ kỷ luật nó là sung sướng hay là đau khổ nếu chúng ta thấy kỷ luật đó là mất tự do nó là đau khổ nó là mệt mỏi thì chúng ta không thể kỷ luật được nên chúng ta cần phải đưa những cái cảm xúc tích cực vào trong kỷ luật để chúng ta có mới có kể kỷ luật được khi mà chúng ta có kỷ luật thì chúng ta cần phải có chiến lược và khi nắm rõ được chiến lược kết hợp hiểu rõ về quy luật nhân quả hiểu rõ về quy luật nỗ lực thành công hiểu rõ về quy luật gì ạ à? cung cầu thì đó chính là là gì ạ à? lý do có bao nhiêu chị em đã kiếm được rất nhiều lợi nhuận kể cả thị trường đang ở trong chú giảm này nhưng cũng đã có số rất là đông họ đã bị thua lỗ bởi vì họ mong rằng là cổ phiếu giá rẻ họ mua cổ phiếu giá rẻ họ lại tiếp tục trung bình giá xuống đó là lý do có nhiều nhà đầu tư nhiều nhà đầu tư nó chỉ khoảng 5% các nhà đầu tư họ có lãi trong nhịp này nhưng cũng có 95% các nhà đầu tư đang bị mắc kẹt thậm chí bị thua lỗ nặng sau mỗi một chu kỳ thị trường giảm sau đó thị trường hồi chúng ta lại mua vào sau đó chúng ta lại tiếp tục đứt kẹt trong một xu hướng giảm đó là lý do chúng ta cần phải nắm rõ được xu hướng dòng tiền nó sẽ như thế nào ở trong hôm nay thì ờ, một số bạn có hỏi Dũng là vậy làm thế nào để nắm rõ được xu hướng dòng tiền ở ờ, các bạn hôm qua đã theo dõi rồi ạ các bạn cần phải nắm rõ được gì ạ à? hiểu sâu về quy luật cung cầu tác động của cái việc mà cung giảm ra dần khi mà nhà đầu tư thu nhà đầu tư tổ chức thu gom hết cổ phiếu để tác động khi mà nhu cầu tăng lên thì cần có phải cần có phải marketing các thông tin tích cực thì cổ phiếu mới gì ạ à? cung giảm nhu cầu tăng nó khiến cho cổ phiếu tăng rất mạnh điều gì tiếp ra nữa ạ à? chúng ta cần phải nắm rõ được quy luật nhân quả một cổ phiếu được thành công phải dựa trên những yếu tố bên trong chứ không phải dựa trên những yếu tố bên ngoài ban lãnh đạo văn hóa doanh nghiệp sản phẩm mới công nghệ mới nhà máy mới là những yếu tố quyết định sản phẩm trải nghiệm khách hàng chiến lược đầu tư và văn và gì ạ đào tạo con người vậy con người là con người đi trước con người kỷ luật văn hóa kỷ luật đấy chính là cách để chúng ta đầu tư thành công việc chúng ta nghe theo người khác hoặc là không hiểu rõ thị trường đang ở đâu dẫn đến chúng ta gì ạ tích cóp rất nhiều lương bao nhiêu tháng lương bao nhiêu ngày lương chúng ta tích cóp vào sau đó bị thị trường cuốn trôi hết lợi nhuận ngoài ra có rất nhiều người dành số tiền tích cóp được trong bao nhiêu năm để đầu tư chứng khoán và cuối cùng cũng biếu cho các tổ chức cũng có rất nhiều người dùng gì ạ à, lãi vay vay tài sản ngân hàng và cuối cùng cũng gì ạ à, biến mất và chúng ta đã bị thị trường cuốn trôi bởi vì chúng ta tin rằng cứ mua cổ phiếu giá rẻ thì mua cổ phiếu giá rẻ thì chúng ta sẽ thắng được trường đây là chúng ta đang đầu tư ngược Dũng nói lại các anh chị em là chúng ta đang đầu tư ngược thị trường mà khi chúng ta đi đầu tư ngược thị trường chúng ta đang gì ạ à? đi gì ạ à? ngược đi ngược tức là sông nước đang chảy gì ạ à? rất là mạnh chúng ta lại muốn đi ngược dòng nước và khi chúng ta đi ngược dòng nước vừa mệt và sau đó nước nó sẽ cuốn trôi chúng ta tại sao chúng ta lại không đi gì ạ à? theo dòng nước tại sao chúng ta không đi theo xuống thị trường đấy là một cái kỳ và muốn anh chị em cần phải gì à, đưa ra cái từ khóa này để chúng ta nghiên cứu à, một số bạn có tìm hiểu về chương trình khóa học xu hướng dòng tiền thì đây là chương trình trong ngày hôm nay là ngày cuối cùng để ngày mai là chương trình xu hướng dòng tiền bắt đầu diễn ra buổi thứ hai nếu các bạn nào quan tâm thì có thể đăng ký ngay ngày hôm nay bởi vì ngày mai khi các bạn đăng ký thì toàn bộ cái ưu đãi sẽ gì ạ à? sẽ không còn nữa và đây là một chương trình Dũng tin chắc rằng là sau khi các bạn tham gia các bạn hiểu rõ thế nào là quy luật cung cầu bạn hiểu rõ thế nào là nỗ lực thành công bạn hiểu rõ thế nào là quy luật nhân quả bạn hiểu rõ thế nào là mẫu hình bạn biết khi nào mua cổ phiếu bạn biết khi nào bán ra bạn biết làm thế nào để quản trị chính bản thân mình bạn nắm rõ về kỷ luật bạn nắm rõ rằng là nghe ai hay là nghe chính bản thân mình đó là những lý do dũng muốn gửi anh chị em các bạn và dũng tin chắc rằng là những cái bạn nào đang đăng ký rồi và các bạn có thể thấy rằng là đây là một trong chương trình có thể thay đổi cuộc đời của chính bạn ngay giờ phút này một lần nữa xin chân thành cảm ơn nếu các bạn thấy à, cần phải thêm những cái thông tin như nào thì các bạn có thể à, đăng ký và thông qua cái đường link bên dưới để các bạn có thể tham khảo mong rằng sẽ hẹn gặp lại các bạn trong buổi tối ngày mai đó là khóa học xu hướng dòng tiền và làm thế nào để chúng ta mua cổ phiếu theo dòng tiền giống như Dũng vẫn mua và đã có một khoảng lợi nhuận như các bạn đã biết rằng là nếu cổ phiếu các cổ phiếu chúng ta mua cổ phiếu PVS và thời điểm chúng ta mua Dũng mua thì các bạn thấy điều gì đang diễn ra và cái chương trình này được public không ạ các bạn thấy rằng được public đúng không được chia sẻ miễn phí trên thị trường nhưng bao nhiêu bạn đã mua được nếu bao nhiêu bạn mua được cổ phiếu PVS comment số 1 đúng không ạ và bao nhiêu các bạn gì ạ à? Báo như các bạn đã bán cổ phiếu PVS thì comment số 2 và báo như các bạn đang lại tiếp tục giảm dần tỷ trọng của mình để tiếp tục có thể uh, có một cái cổ phiếu nào đó chúng ta đã tiếp tục trong một xu mới và việc mà chúng ta đang cần ở lúc này đó là tiếp tục tỷ trọng cổ phiếu thấp lý do chúng ta biết rằng là chúng ta cần phải tỷ trọng cổ phiếu thấp bởi gì ạ à? một vài hôm nữa Dũng không chắc là cái việc mà phép gì ạ à? tăng lãi suất nó ảnh hưởng thế nào đến thị trường nên việc mà rút ra để nghỉ ngơi rút ra để quan sát và tiếp tục đợi cho một chu kỳ mới là chúng ta có thể tham gia vào và chính vì vậy để kiếm được một lợi nhuận một năm 30 50 phần trăm thậm chí nhiều hơn đó là một gì ạ à? đó là một chiến lược kỷ luật và chiến lược hai có kết hợp với nhau chúng ta gọi là thành công và nếu bạn đầu tư thì bạn cần phải đi theo xu hướng không để đi ngược xu hướng được bởi vì bạn lỗ 50% thì bạn cần phải gì ạ à? lãi 100 hòa vốn bạn lỗ 40 phần 30 phần trăm bạn bạn phải mất hơn 40 phần trăm hòa vốn và khi bạn lỗ càng nhiều thì khả năng hòa vốn của bạn sẽ không bao giờ có nếu bạn tiếp tục trung bình giá xuống thì đến mức nào đó tiền của bạn sẽ không còn nữa trên thị trường và đó chính là gì ạ à? con dao hai lưỡi đó là nhu cầu bán ra nhu cầu không ai mua vào cung thì bán ra rất mạnh và cổ phiếu sẽ giảm một cách mà chúng ta không biết như thế nào các bạn nhớ video này tại vì video lần trước Dũng đã chia sẻ cổ phiếu bất động sản rồi video lần này là các bạn sẽ thấy rằng là Dũng lại tiếp tục nói đến tại vì cổ phiếu bất động sản thời điểm này nó đang rất là rẻ mà tại sao Dũng lại chia sẻ cái vùng này để các bạn thấy rằng là những cái điều gì bạn quan sát bạn theo dõi và sau một thời gian nữa nó sẽ như thế nào đây là một cái điều rất tuyệt vời Ngày 6 tháng 6 năm 2022 là cái ngày tuyệt vời nếu các bạn nhận ra và ngộ ra à, lý do tại sao Dũng làm video này. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những quyết định tốt nhất cho chính bản thân mình để thay đổi cuộc đời của mình. Và hẹn gặp lại các bạn trong buổi tối ngày mai. Đó là chương trình xu hướng dòng tiền. Và đây tối nay là cái cái thời điểm đăng ký cuối cùng được ưu đãi. Nếu bạn nào ngày mai đăng ký thì uh, cái chương trình ưu đãi nó sẽ không còn nữa và Dũng cam kết rằng là sau chương trình này nếu các bạn học mà được thực hành một cách gì ạ à, bài bản làm đủ bài tập thì chắc chắn sẽ có kết quả còn trong trường hợp mà các bạn không làm bài tập các bạn à, không thực hành theo những cái chia sẻ của Dũng thì việc bạn bị thua lỗ thậm chí là thua lỗ nặng hơn đấy là gì ạ à? cam kết nếu các bạn làm bài tập đầy đủ khi mà Dũng chia sẻ nếu các bạn làm tất cả những cái chiến lược mà Dũng chia sẻ thì về cơ bản các bạn sẽ là trở thành những nhà đầu tư thành công còn ngược lại nếu các bạn lại tiếp tục chỉ mua muốn mua là được phím cổ phiếu còn phím hàng thì Dũng khẳng định luôn là các bạn sẽ là người bị thua lỗ rất là nặng và thậm chí là càng học thì càng thua lỗ càng học lại càng cháy tài khoản và càng học là càng gì ạ à? nhanh cháy tài khoản đó là lý do tại sao Dũng muốn nói điều này quý vị các bạn xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn trong cái chương trình tối ngày mai chúc các bạn thành công